Hello, teacher. Hello, Hoàng Giang. I remember you. <laughs> you are, you have one of the best videos of our new latest events for Mid-Autumn Festival, right, Zhang? Very good job. Yes. Ah. Okay. Hello, everyone. Hello, Nghia. Hello, Hoài Nam. You guys have Very interesting background and filter. Hoài Nam, what, what happened to you? What happened to your background? <laughs> okay, hello Thanh Thư. Hello teacher. Xin chào các con. Hello teacher. Cô uh, có gửi cái mà mình có thể đăng nhập vào class dojo ấy, các con có nhớ không? sao cô thấy có gì khó khăn khi mà các con đăng nhập vào đấy không nhỉ cô thấy các con đăng nhập vào ít quá đi con nhìn này có vài bạn được thôi cô thấy cũng có rất là nhiều bố mẹ vào cái file của cô gửi đây nhưng mà có vẻ là hơi khó khăn trong khi trong khi nhấn vào ấy ừ. cô chưa biết là có gặp vấn đề gì tớ nhưng mà Ừ. cô ơi thanh thư phan ừ sao con thanh thư đó là gì ạ à? đó là con sao hả con Pass lớp rồi đấy có bạn bảo khô có bạn anh tuấn hoàng anh tuấn này có bạn diệu hương đấy có một vài bạn vào được rồi nhưng mà một vài bạn khác lại không vào được cô cũng chưa hiểu vì sao cô hướng dẫn có gì chưa chưa được uh, kỹ lưỡng không đấy có vài bạn vào được ấy à bây giờ em không có tên Hoàng Giang cô ơi con đâu có thấy cút đâu Hoàng Giang nhá ờ, từ từ cô sẽ gửi lần lượt cho các bạn bây giờ bạn nào thấy tên mình ở đây rồi xem nào đấy cô cho nhỏ nhỏ lại cho nhìn cho hết nhá hmm. cô thấy bạn Hoàng Giang rồi thì cô sẽ tìm tên Hoàng Giang để gửi cho con cô có đây Phạm Hoàng Giang này đúng không ấy đây ấy chờ cô để tìm tên của mặt cô Hoàng Giang Hoàng Giang đây cô sẽ gửi cái tin nhắn cho con cô ơi con là Huỳnh viết huy trường <laughs> Huỳnh viết huy trường tại vì con ờ, đánh tên <laughs> tên ờ, không giấu là cô biết nhầm đấy ok đâu bạn Hoàng Giang đâu Hoàng Dương Đư Phạm Hoàng Giang Hoàng Giang check inbox nha nhấn vào đấy con ạ à. Phương Linh Phương Linh cô cô cô nhớ là con có cô gửi cho con được không nhỉ Phương Linh Phương Linh con là gì Phương Linh Phương Linh nè con đây được không inbox này và nói nữa Bùi Lan Phương trứng chưa nở à <laughs> Lan Phương Lan Phương ờ... ôi à chưa lờ đâu <laughs> Bùi Lan Phương rồi mắt cô cứ loạn hết lên ở à, đây ờ, Bùi Lan Phương ha rồi này Hoài Nam không có tên thôi ok rồi mã lớp là gì hả cô có mấy bạn cô thấy mới này Huỳnh Mai Phương cô ơi mẹ em không vào được vì bên cô chưa mở không mở mà con Huỳnh Mai Phương Mai Phương Huỳnh đây đúng không gửi cái này cho con nhé con có thể nhấn vào đường link luôn sau đấy mình vào được luôn nè uhm. Bùi Mai Mai Mai Mai đây mà đây con vào rồi mà đây con đây con làm gì con cô gửi lại đường link nhá, cho bạn Bùi Mai Mai nhá. ok bạn nào không có tên Trần Khánh Nam, Thanh Thư Phan cô ơi em tải app rồi mà nó bảo quét mã QR ờ được rồi bạn Thanh Thư đâu cô nhớ là cô thêm tên con rồi Thanh Thư nhá ok rồi cô xem nào Khánh Huy chưa có tên đúng rồi bởi vì là con mới vào đúng không Thu Huyền chưa có Thu Huyền có phải con là Nguyễn Thị Thu Huyền không có phải phải bạn Thu Huyền là Nguyễn Thị Thu Huyền không cô cứ gửi cho con nhá ok con rồi bạn nào chưa có tên con không có tên bạn không có tên thì phải phải đợi cô rồi Trần Quốc Duy lớp 8 đây để cô check xem là bạn nào đã vào lớp rồi nhé. Có thêm được nhiều không nào? Con đăng nhập như student đúng rồi. Con đăng nhập vào as a student đấy. I am a student đấy. Mai Mai Bùi vào được rồi này. Phương Linh vào được rồi này đấy. Các con phải vào thì trứng mới nở cơ. Con mà không vào trứng không nở được đâu. <laughs> Có mấy bạn. Bùi Lan Phương con chưa vào được hả con? ờ được rồi bây giờ các bạn chưa có tên bắt đầu từ bây giờ bạn nào chưa có tên viết rõ họ tên của con ra để cô thêm con là gì Hoài Nam phải viết rõ ra nhá bạn Trần Trần Khánh Nam bảo gì cô nhắn tin hộ cô gái Trần Nguyễn Nam Phương à ok Chào cô rồi bạn nào nữa Trần Ngọc Hoài Nam nào nữa con ông bây giờ cô mới thêm tên cho con bạn Trần Khánh Nam con chưa vào được á cô tưởng con vào được rồi Trần Ngọc Khánh Nam này Huy Trường ờ được rồi chờ cô Khánh Huy à Trần Huy Khánh rồi ok cô cứ xếp vào đây đã bạn Hoàng Giang không có cốt thì đâu con ạ con chỉ cần nhấn vào đường link thôi con chỉ cần nhấn vào đường link thôi con ạ à. bạn các bạn mới chờ cô chưa có link đâu bạn Trần Khánh Lan chưa vào được đúng không để cô xem nha Trần Khánh Nam à ừ đúng là con chưa vào được thật đây cô gửi cho con đường link ok bạn nào cô vừa mới thêm tên đấy nhỉ để cô xem nhá à để cô sửa tên bạn uh, chị gì nhỉ cái gì uh, viết viết việt việt cho con nhỉ huy bình việt huy trường à đấy rồi con viết lại hộ tên hộ cô cho đúng như nào cả họ và tên của con là gì bạn ờ, uh, bình huỳnh viết huy trường đúng không nhỉ viết đúng không ok save nhá rồi, bạn Wendy là bạn nào? Con có thể cho cô tả cả họ cả tên của con được không? Bạn Wendy có có tài khoản ở trên này rồi nhưng mà cô không biết tên của con là gì đây này, bạn Wendy đây này. Wendy ơi, con tên là gì thế? Cả họ cả tên nhé. sửa luôn đây này. Alo, Wendy ơi, có nghe cô nói không? Ơ, bạn Wendy không trả lời cô rồi. À, không biết đâu nha <laughs> cái đấy cô phải hỏi lại các bạn sau rồi à, ok tạm tạm thời vậy những bạn nào chưa có trứng à, trứng chưa nở thì mình phải tính cách sau vậy nhưng mà bây giờ cô vẫn có thể cho điểm cho con mà chẳng hạn như là như này cô sẽ nhấn vào đây này chẳng hạn là cô ờ, điểm danh đúng không thì cô sẽ nhấn được vào đây thì bạn nào có đi hay không đấy kiểu như thế vẫn nhấn được mà vẫn nhấn được vào trứng chỉ là các con chưa đăng nhập và chưa hiện à, thấy cái avatar của mình thôi ấy cô đổi tên cho con được không đổi tên sau con ạ đổi tên sau con có thể nhắn tin ờ, cho cô qua zalo đấy thì cô sẽ biết là bạn nào vào bạn nào nhá hai anh em ha rồi cô sẽ rồi đây cô cô sẽ xem những bạn nào mà mới cô vừa mới thêm tên để cô gửi tin cho con chờ nhá chờ cô nhá rồi cô sẽ vào bài ngay đây không là bạn nào nhá <laughs> ờ, ok cô quên mất rồi đấy vi phạm Duy con có tên trong này chưa? <clears throat> Trần Ngọc Hoài Nam, Trần Nguyễn Nam Phương đúng không? Cô nhớ rồi. Trần Ngọc Hoài Nam và Trần ờ, Nguyễn ờ, Nam Phương. Trần Nguyễn Nam Phương con có thể nhắn tin cho cô để cô cô cô gửi cho con luôn được không? Bây giờ cô tìm tên nó hơi lâu ạ. Trần Nguyễn Nam Phương. à đây Nam Phương đây rồi ok Trần Ngọc Hoài Nam này Hoài Nam là bạn nào đây Hoài Nam Hoài Nam đây rồi Hoài Nam là Hoài Nam đúng không à. bạn nào chưa tên không bạn nào chưa có tên không anh Thư á đổi tên thì phải sau anh ạ đổi tên sau bây giờ cô thêm tên mới và, và gửi đường link cho các bạn thôi lốt lại xem bạn nào vào được rồi nhé Lê Minh Nhật hay Lê Nhật Minh ok ờ, Minh Nhật không nhỉ cô thấy có Minh Anh này Minh Nghĩa Minh Quân Minh Thảo Nhật thì có chưa có <laughs> Duy à là nữa hiền lưu là nữa khánh khánh huy á cô thêm con khánh huy chưa thôi thôi cô phải à, vào bài cái đã cô gửi gửi lại tên cho các con sau qua zalo nhá nhớ check nhá rất là dễ thôi bảo bố mẹ làm là xong ngay mà đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây cô đã trở lại rồi đây thôi chúng ta vào bài nhá cái đấy chúng ta lại tính sau à có 48 bạn rồi đông quá ok oh. oh so how are you today are you feeling cold I think winter is coming winter is very is coming very soon right trời lạnh quá các con ạ trời lạnh quá cô ngồi đây mà cô lạnh hết cả người đây này ngoài trời thì mưa rồi sấm chớp các thứ hu hu, hu. Ờ, ok, bạn nào có thể kể cho cô về cuối tuần của con nào? Các con có thấy lạnh như cô không? Khi mà trời lạnh thì cô buồn ngủ lắm, con có thấy không? I feel super sleepy when it's cold outside or oh, when it's raining. Perfect for sleeping. Are you guys with me? <laughs> OK, Hiền Lưu, tell me about your day. Tell me about your weekend. Anh Đăng Minh có con ạ, con đăng nhập vào rồi sao? làm thế nào để vô <laughs> cô sẽ gửi link cho con sau nhé ok bạn hiền lưu bạn uh, hãy mở mic của mình lên cô hỏi con một chút nào con mới đúng không con hiền lưu are you new to the class nào trả lời được kể giúp cô nào ok bạn hoàng giang đi hoàng giang uh... ok hello hello how is your weekend my weekend is great great? Why? Why is it great? Is there something special? Yes. What have you done today? I come to my grandparents' house. Okay, you visited your grandparents. Okay, okay. Did they give you anything like food or gifts or maybe even money? <laughs> Nothing. Nothing? Whenever I come to my grandparents' house, they always give me something like fruits or some some money, maybe when I was little, but not right now. Like some food and um, fruits. Okay, some food and some fruits. Okay, thank you. Okay, anyone want to tell me about your weekend? Rồi bạn Trần Khánh Nam vẫn còn đang ăn cái gì kia à? con? Con ăn cái gì mà con còn giơ tay thì kia? Okay, Lê Thị Ngọc Anh, cô không nhìn thấy con, nhưng cô thấy con giơ tay, con có muốn trả lời không? Okay, hello Ngọc Anh. Hello teacher. Hello, hello. Are you new to the class? Yes, I'm a new student. Okay, okay. So I got to remember to add you in our class. Okay. À, đấy cô quên. À, cô sẽ chấm điểm cho các bạn chứ nhỉ? Trời thế cô lập class dojo để làm gì? Tất nhiên để chấm điểm cho các bạn. Các bạn chấm điểm. À, một cái bonus nho nhỏ đúng không? Okay. Ờ, lúc nãy cô đang ở đâu ấy nhỉ? Ừ, lúc nãy bạn Hoàng Giang đúng không? Okay, participating. Okay, okay. Đó, đấy là mục đích của cái này đó con ok bạn uh, Ngọc Anh đúng con yes Lê Thị Ngọc Anh đúng không yes my name is okay. Lê Thị Ngọc okay so you are new to the class can you introduce yourself uh, okay Uh, hello everyone, my name is Ngọc Anh. I'm um, student in Lake Vidon primary school and I'm in grade nine. Oh, you're in grade nine? Wow. Yeah. Okay, you're in grade nine. Okay. So you are a big sister to many people here, many students here. Mm, okay. Can I see your face? Can I see your face? Can you open your camera? Can turn on? Too, too bro, because my camera have a silly, it broken. Oh, it, it broke? <laughs> okay, that's too bad. I can see your face. Okay, so can you tell me and everyone about your weekend? Okay, mm -hmm. um, it's not it's not uh, special. It's so normal because I'm at home every day. Okay, you're at home all day. Um, oh, yes. where are you? Are you in Hanoi? No, I'm in uh, uh, Đồng Nai and Vĩnh Cửu. Ah, okay. So there is still a restriction because of COVID? Yes, it's so oh. cold and oh. I want to Ah. I like the winter. Okay, it's so cold. So it's rainy there, like in Hanoi? Is it rainy there? Yes, it rained hmm. too much. Okay. Yeah, it happens the same in Hanoi right now. Not not technically right now, but maybe in these days. Okay, thank you so much. Thank you for sharing up. I'm thank you. Okay. Um, can I ask how many students are new to the class today? Can you um type in the chat box? I want to see who is new. If you're new, you just type yes, okay? Yes, or me, <laughs> okay. Who's new? Okay, Ngọc Anh is new. Okay, Wendy, Wendy, I haven't known about your real name. Can you tell me? And please uh, don't write on the screen, okay? Ok, Nam Phương, Thanh Thư. Ok, rồi cô cảm ơn các con. Cô sẽ phải đọc lại về cái này để cô thêm các con vào nhé. Ok, ok. Rồi, các bạn nào muốn chia sẻ về ngày cuối tuần của mình không? Có một cái gì đó đặc biệt mà con muốn nói, muốn kể cho tất cả mọi người không? Bạn nào? Ok. Huy trưởng, ok, Huy trưởng. Nam Phương next, ok because you're new. Hello. Hello, teacher. Có phải là cô viết viết sai tên của con đúng không? Cô biết là viết thành Việt đúng không? yeah. <laughs> Dạ. Sorry con nha, nhưng cô sửa lại rồi, cô sửa lại rồi. Ok, rồi có thể uh, nói kể cho các bạn biết là hôm nay mình đã làm gì không, cuối tuần mình có làm gì không, làm gì đặc biệt không? Uh, I visit to my aunt's house. Okay, you visited your aunt's house. Yes. Anything else? Did she give you something? Mm, I play games with cousin. Oh, you play games with, you know, your cousin, like her child, right? Okay, yes. yes. So mm, are, you, and mm -hmm. are you having fun? Yes, I very fun. Mm. Uh, okay. Oh, I very fun in aunt's house. Okay, very good. Good job. Great to hear that. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Cô như cô đã hứa thì cô sẽ mời bạn là Phương Nam đúng không? Phương Nam là bạn nào vậy? nhiều quá. Nhiều quá. Phương Nam. Con các con có tự mở mic của mình được không? <laughs> cô chưa nhìn thấy bạn Phương Nam. À Nam Phương. <laughs> Okay, Nam Phương. So you're a girl. I thought you were a boy. <laughs> Sorry. Hello, Feng. <laughs> it's Miss Feng here. Yeah, so you're new to the class, right? So please introduce yourself a little bit. Uh, yeah. Can everyone hears, hear her? Can you speak a little bit louder? OK. Rồi cô cứ thêm tên mà đã Ok con có thể nói đi con. Con cứ nói đi cô vẫn nghe mà. Um, at the weekend I ừ. uh, um, I make cake with my my sister and my brother. OK. OK. Nam Phương ở đâu nhỉ? Cô chỉ tên. Yes. Anything else? Anything else? And I uh we make a cake and it's very yummy. Mm, okay, you made a cake. What is it? What kind of cake is it? Yes, uh, cupcake. Wow, cupcake. What flavor? What flavor are they? Chocolate. <laughs> One question labor. Um, I don't know. I only make because my uh, my uh, my sister have the to have things to make the cake. Okay, okay, that's very good. My favorite uh, flavor, like for everything, is chocolate. Are you? Do you uh, like Chocolate too? Mm, a little. I only mm -hmm. eat, mm-hmm. like eat chocolate. Chocolate? Okay, so what's your favorite flavor? Like for ice cream or anything? Uh, I like uh, fruits. Fruits? <laughs> Okay. Okay, fruit as toppings, right? Yes. Okay, very good job. Thank you. Welcome to the class. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay. Rồi, để cô xem nào. Nhiều bạn chat quá. Ờ, bạn nào? Bạn nào lúc ấy cô cô có quên cho điểm bạn nào? Cô quên cho điểm bạn nào? Con có thể nhắc cô nhé. Nhắc cô nhé. <laughs> nhiều quá, nhiều quá. Ok, được rồi. Bây giờ thì cô nghĩ là sẽ, sẽ cho điểm hơn bởi vì cô có một vài uh, như là hôm trước cô có ra một cô có cho các con làm một cái bài tập ấy nhưng mà có vẻ hơi khó cho với mình thì uh, chắc là hôm nay cô nghĩ là cô sẽ cho con làm lại cô đã chỉnh sửa một chút chút chút chút chút rồi à, ok thử nhá thử nhá xem là hôm nay mình có uh, mình bài có dễ hiểu hơn không được không nào rồi tập trung nha cô sẽ gửi các con đường link ngay sau đây đây chờ cô mở tí Dạ. Được ừ, ạ. Dạ. Rồi, các con hãy nhấn vào đường link đó đi. Hôm nay mình lại ôn tập về thì hiện tại đơn. Cụ thể là gì nhỉ? Những hiện tại đơn mà có sử dụng cả uh, ờ, từ chỉ tần suất đó. Trong khi đợi các bạn vào thì bạn nào đã vào rồi có thể nói cho cô những trạng từ chỉ tần suất của mình là gì không mình lại nhắc lại nhá ok hello đức an nice to see you again <laughs> đức an are you there Hello. Hello, Nice to see you again. So can you uh, remind everyone about some of the adverbs of frequency? I think always, usually. Always, usually. Yep. Often, sometimes, mm-hmm. sometimes. Mm -hmm. if. Ok, như chúng ta có thể nhìn thấy trên bảng đây. Cô có để uh, một số trạng từ chỉ tần suất. Đó. Đấy, ok. Always, usually, frequently, and sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly, ever, and never. <laughs> Okay ngoài ra thì mình có một vài trạng từ chỉ cần chất chỉ cụ thể là bao nhiêu lần chẳng hạn như là once twice hoặc là three times four times hoặc là every day nữa ok cảm ơn các bạn cô xem mà các bạn các bạn đủ chưa nào à, mình có 33 bạn vào rồi lớp mình có nhiều bạn mà nhiều hơn 33 mà các con hãy vào sớm nhé cô vẫn thấy bạn Cristiano Ronaldo nhưng mà cô không biết được tên bạn là gì rồi ôi. Okay. Bạn nào có thể nhắc lại cho cô cách chia của thì hiện tại đơn được không? Bạn nào tự tin nhắc lại cho cô nào. Hầm hầm hầm, để xem nào. Bạn nào tự tin giơ tay cao nhá. Bạn Thanh Thư nè, bạn mới đúng không? Ok. Rồi. Dạ hiện tại đơn là số nhiều là mình trả thêm ad hoặc ad còn à, số ít là mình trả thêm mình trả không thêm ví dụ như là C C S là mình trả thêm à, ad hoặc add uh -huh. còn là I will say là mình trả không thêm và giữ nguyên ờ, à, uh, con... từ ừ. ok con nói hơi ngược một chút nhỉ mình vẫn phải nói là tức <laughs> là số ít thì mình sẽ thêm s hoặc es đúng không? Chẳng hạn như là he, she, it hoặc là một cái tên nào đó. Còn không thêm là đối, đối với trường hợp là chủ ngữ là số nhiều hoặc là ai, I, you, we, they hoặc là chủ ngữ từ hai người trở lên hoặc hai vật trở lên, đúng chưa? Rồi, ok, rồi cô cảm ơn con hơi nhiều lẫn một chút nhưng mà mình nhớ được vậy là tốt rồi. Ok, cô cảm ơn. Khi nào mà mình thấy các um, trạng từ chỉ tần suất như là always, sometimes, often, never thì mình sẽ dùng thì hiện tại đơn nha các bạn. Rồi, cô vẫn thấy các bạn đang vào. Bài của cô chuẩn bị cho con ý, thì sẽ có một vài câu là trắc nghiệm này. Trắc nghiệm, một vài câu sẽ là tự luận ý, như kiểu là mình sẽ phải điền động từ thêm s hoặc là s hoặc là mình phải chia cả uh, ở thì hiện tại nhưng mà ở dạng phủ định nữa. Đấy, bạn nào nhắc lại cho cô làm thế nào để chia phủ định chẳng hạn như là tôi không chơi cầu lông thì mình sẽ nói như nào hoặc là cô ấy không chơi đá bóng thì mình sẽ nói như nào các bạn nào có thể giúp cô được không ok bạn là quế anh hộ cô Okay, hello, Quế Anh. hello. to Okay. Rồi, con có thể à, giúp cô um, nói về cách chia câu phủ định của thì hiện tại đơn được không? Mình chia ra cho đúng nhỉ? Câu phủ định thì câu phủ định là dùng với does à doesn't với cả don't đúng rồi và phải thêm don't hoặc là doesn't nhưng mà khi nào mình dùng don't và khi nào mình dùng doesn't và không chia cô ạ khi nào mình dùng trợ động từ do khi nào mình trợ, dùng trợ động từ does khác nhau mà đúng không con mình dùng, vâng. mình dùng trợ trợ động từ do khi mà với ngôi I, you, we, they uh -huh. còn đúng rồi đúng rồi thì dùng với those à. <laughs> ok đúng rồi ok Cảm ơn con. Mới có 48 bạn thôi. Các bạn vào nốt nhé. Cô sẽ trong khi đợi chờ thì chúng ta sẽ ôn tập lại một chút. Ờ, như là các bạn vừa nói đúng không? Ờ, chủ ngữ Ồ, đâu rồi? <laughs> chủ ngữ số ít. Nhiều đi, nhiều trước đi. Thì mình cộng với trợ động từ là do. Đúng chưa? và nếu mà chủ ngữ số với cho động từ ra chứ thôi đúng không cô sẽ cho một vài ví dụ nha chẳng hạn là uh, we don't play basketball chẳng hạn nhưng nếu chủ ngữ của chúng ta là she thì phải là she doesn't play basketball đúng không okay. mình là như vậy cô sẽ post cái này lên nhé. <laughs> coi như là cô vừa dạy cô vừa post rồi cảm ơn con Quế Anh Hình như cô vừa thêm tên con đúng không cô ờ, sẽ cho con gì? cô vừa mới gọi bạn nào quên mất rồi đấy ok phải bạn Ngọc Anh không nhỉ Lê Nguyễn Lê Thị Ngọc Anh à cô cho rồi Thanh Thư Thanh Thư Thanh Thư quên mất Ninh Thư đâu đây ok rồi trở về á 51 bạn rồi 51 trên 56 bạn vẫn còn bạn vào chờ một chút rồi, ok. Cô thấy bạn Huy Trường có quả <laughs> filter hơi bị ngầu đấy. Các bạn có nhìn thấy bạn Huy Trường không? <laughs> rồi, 52 rồi cô start nhá. Cô start nhé các bạn. Bật nhạc lên cho nó vui vẻ chút. Nhớ đọc kỹ đề bài nhá con. Thank you. Ý là top 5 có thể yên vị Wow, không còn phải nói Tina top 1 thì cô nghĩ là bạn ấy sẽ đứng ở đấy mãi rồi đấy Rồi, chúng ta end trò chơi ở đây được rồi Rồi, chúng ta cùng check đáp án nhé <laughs> Các con vui không? Các con thấy vui không? I can't play the game. Mai Anh, what happened? Mai Anh con dùng uh, thiết bị nào thế? Con dùng máy tính hay là điện thoại thế đây chúng ta sẽ xem à, số phần trăm đúng của cả lớp là 34 phần trăm câu hỏi khó nhất là câu chọn nhiều hơn một đáp án <laughs> cũng chưa biết là câu nào đâu ok longest question câu à, câu này là câu mất nhiều thời gian nhất là mất của bạn các bạn 14 giây để trả lời ok ok ok, okay. Rồi chúng ta xem nhé. Đây, top của chúng ta đây. 90% là bạn China, Thủy Tiên. Ok, great job. Để cô tìm tên của con được hát đâu cho. Chờ cô. Where are you? <laughs> đâu rồi bạn Thủy Tiên ở đâu nhỉ? Cô phải tìm, cô phải tìm, cô phải tìm bạn China. Cô nhớ là bạn ở ngay đây rồi. Uh, ờ, where are you? Where are you? Đây rồi. Uh, okay, maybe persistent bởi vì bạn ấy đứng top khá là lâu rồi ok tiếp theo nào bạn tú cô không biết bạn tú là bạn nào tú là bạn nào nói cho cô tên cả tên của con xem nào tôi không chấp nhận kết quả <laughs> teacher quân không chấp nhận kết quả trời ơi thua thì phải chấp nhận là thua thôi trời ơi là bạn tú nói cho cô là tên thật của con tên cả tên đầy đủ họ tên là gì ngọc tú ok cô đã thêm tên con mà chưa nhỉ tú đấy đấy mà học tú đấy rồi persistent ok one point for you tiếp theo chúng ta có bạn uh, Trần Minh Anh đúng 81 phần trăm chắc là bị strict đúng không con bị mất strict nên là bị ít điểm hơn một tí ạ là bạn Trần Minh Anh Minh Anh Minh Anh Minh Anh Minh Anh uh... Minh Anh đâu đây bạn Trần Minh Anh đây ok one point for you tiếp theo chúng ta có bạn Nguyễn Thị Thu Huyền cô đã thêm tên con vào chưa nhỉ <laughs> đông quá cô tìm thế nào Thu Huyền đây rồi Nguyễn Thị Thu Huyền ok great job tiếp theo chúng ta có bạn Lê Bùi Đức An amazing ok các con đã vượt lên rất là nhiều bạn khác để chúng ta à, cô nhớ rồi bạn Đức An chưa à, ok rất là tốt rất là tốt tiếp theo chúng ta có bạn Giang mình có hai bạn Giang trong lớp là một là bạn à, Hoàng Giang thế bạn Giang này là bạn Giang nào <laughs> theo cô biết tên của con đi bạn Giang mà mỗi lần cô ờ, dạy là cô chỉ thấy có mỗi chữ Giang hoặc là chữ g g g đằng sau <laughs> Đức Minh chưa có tên á Bạn Hoàng Giang đúng rồi không phải là bạn à, Phạm Hoàng Giang đâu đúng không mà một bạn Giang khác à, đấy bạn Giang nào đứng thứ sáu thì hãy viết tên của con lên trên khung chat để cô biết là bạn nào nhé. Bạn Giang này này, cô không biết là bạn nào đâu ý. Là cô có thể chưa thể cho con điểm được đâu. <laughs> teacher Quân à? Cô không chưa à, cô không chưa cho teacher Quân vào trong đấy. Uh, ok <laughs> rồi, chúc mừng các bạn tiếp theo như là bạn Bùi Tùng Anh, bạn Huỳnh Mai Phương, bạn Huy Trường và bạn Nghĩa. Ok, rồi rất là tốt rất là tốt ok đâu bạn bạn giang đâu bạn giang tên là gì bạn giang cứ nhắn là bạn giang thôi cô không biết là bạn nào đâu thu giang gì thu giang con là gì thu giang cái gì thu giang cô viết tên vào đây nào không là không viết đây này gì thu giang nào trời ơi đoàn hay là doãn <laughs> đoàn hả con đưa nha cô cứ mà thôi nha ok rồi cho một điểm này rồi chúng ta sẽ review qua các câu hỏi này các bạn nhé cô sẽ cần một vài bạn ờ, giải thích giúp cô là vì sao cô đáp án đấy là đúng nha sau đấy chúng ta sẽ được điểm thôi được điểm tham gia vào bài học rồi ok câu một chọn có làm đúng we play badminton đúng không we gì gì đó never đặt ở đâu đấy nhưng hôm trước cô nói đấy khi mà chúng ta có động từ <laughs> không phải hỏi con chứ nhỉ <laughs> sao con lại trả lời rồi cô hỏi lại đây này cô hỏi bạn uh, Tina nè bạn Thủy Tiên nè Okay, hello. À. <laughs> okay. Câu một, So, uh, C, actually C. Yes, the third one. C C là we never dạ. play à, ok đúng không đúng rồi con dạ. con có thể nói cho cô và nhắc lại cho các bạn biết là vì sao mình lại chọn C là we never play badminton được không chọn câu này đúng không dạ yeah, ừ. là bởi vì dạ, bởi vì never là thường thương là trang tư ờ, trang tư chỉ thân xuất là nó nằm ở phía sau chữ ngữ. Đúng rồi. Ờ, sau á con. Đúng rồi mình sẽ lấy động từ là mốc thôi nhá thì trong câu này họ sẽ dùng họ đang dùng động từ thường nên là trạng từ chỉ nó sẽ đứng trước động từ thường đó chứ mình không lấy mốc là chủ ngữ nhá <laughs> okay we never play badminton correct that's right ok bạn thủy tiên có lại tìm tên con <laughs> thủy tiên ok participating rồi nhiều câu hỏi lắm con yên tâm yên tâm bạn nào cũng có điểm <laughs> rồi tới tiếp theo chọn đáp án đúng ok chúng ta biết đáp án đúng của chúng ta là câu a does your mom running before work uh -huh. bạn nào có thể giúp cô giải thích vì sao chúng ta lại chọn đáp án a được không cô thấy bạn à, bạn giang một chữ giang thu giang đúng không cô hỏi lại tên con như này <laughs> đoàn đoàn thu giang hay là doãn thu giang có phải con không có phải con là giang không kìa kìa kìa nói đi nói đi nói đi bạn okay, ơi hello hello giang what is your full name kia trả lời đi nhá hello giang ơi tên tên đầy đủ của con là gì Lưu Hương Giang ạ. Lưu Hương Giang, thế bạn nào là bạn Thu Giang? Cô lại lại có thêm bạn Giang nữa à? Em ạ. Em ạ. Rồi, chúng con đang hỏi là người tên chi mà? Phải chi Giang? Ok. Bạn Giang, tên địch của con là gì? Để có thêm vào nào. Anh đi. Ôi, con ơi, con phải nhanh nhá, không mất thời gian của các bạn nhá. Ừ, con lại tân binh rồi. Phạm Hoàng Giang phải nè Phạm Hoàng Giang phải không mẹ ừ. bạn nào đang nói thì phải ở trong cái đi mẹ là mẹ là bạn bạn bạn bạn con tiếng Việt ok cảm ơn ờ, các bạn về câu hỏi bạn khác nhé cô, cô cũng thì các con ở đâu vậy bởi vì thường thường mấy bạn tư tập tập 5 trở lên thì... là cô sẽ cho điểm và con thấy hoàng hoàng giang nữa là có điểm bạn nào đang nói nhỉ à thủy tiên đang nói à <laughs> ok câu hỏi bạn đào khánh linh vậy rồi có thể giải thích giúp cô vì sao chúng ta lại chọn đáp án A à, là does your mom running before work được không? Cô làm bởi vì là à, ta chủ ngữ đã là mom nên là phải mượn động từ đơ cho câu hỏi. Uh ừ -huh. Đúng rồi, vì chủ ngữ của chúng ta là your mom là chủ ngữ số ít đúng không nào? Nên mình sẽ phải dùng trợ động từ là does. Đây là câu hỏi yes no question Does your mom go? Động từ go sẽ không chia nữa bởi vì chúng ta đã dùng trợ động từ rồi. Ok, does your mom running before work? Ok, great job. Đào Khánh Linh. Uh, Khánh ờ, Linh. Ok, you are here. Thank you, thank you, thank you, thank you. Next one, we have chọn đáp án đúng. My dad doesn't go running. Often chúng ta sẽ để ở đâu đây? Bạn tin thế kệ bạn Trần Khánh Nam con đã ăn xong chưa hả Nam lúc nãy đầu giờ là con vẫn đang ăn được không mà con vẫn giơ tay hey hello Nam I'm here okay hello I have you finished eating yes okay now you can answer me right now right you can answer me now okay it's good it okay đáp án của chúng ta chắc chắn là my dad doesn't often go running uh mm-hmm. -huh. It asks vị trí của trạng từ chỉ dẫn xuất cho một câu dùng động từ thường sẽ là đứng ở đâu con nhỉ? Sẽ được sẽ được ờ, sẽ được đứng ở <laughs> giữa ở đâu ở giữa ok câu có câu dùng động từ thường ừ anh không biết sai bạn từ chỉ <laughs> tần suất đứng trước động từ thường nhé chưa ok rồi cảm ơn con rất có cố gắng <laughs> Đấy, nhớ nhá cảm ơn con khánh Nam hệ Trần Khánh Nam đây rồi thank you thank you vẫn được điểm bạn nào được điểm hết <laughs> tiếp theo chọn đáp án đúng are you tired in the morning động từ à đâu trạng từ chỉ tần suất của chúng ta là often rồi ok ok ok bạn nào có thể trả lời giúp cô nữa? bạn là Mai Anh lát cô đổi tên cho cô nhớ rồi yên tâm yeah. can you repeat the question Ờ, con có thể giải thích giúp cô vì sao mình lại chọn đáp án A là Are you often tired in the morning được không? Um, because um, you sẽ đi với are chủ ngữ um, chủ ngữ số ít nhưng mà còn sẽ đi với are you ờ uh, đúng we you they sẽ đi với are cho nên là ừ. are you often tired in the morning ok ờ, ở, ở đây thì à, đây là một câu hỏi Cảm ơn con Mai Anh. Đây là câu hỏi có sử dụng động từ to be và vị trí của trạng từ chỉ tần suất sẽ là sau chủ ngữ. Chưa? Are you often tired in the morning? Ok, cảm ơn con Mai Anh. Có phải con là Võ Mai Anh không? Nhỉ? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ok và vui biết họ con ấy cảm ơn con rồi này bài này là bài khó đúng không câu này cô cô thấy là à, cũng có bạn trả lời đúng chứ nhưng mà cũng có 12 bạn là chọn câu B đấy câu B ở đây là nó là sai và ba câu còn lại đều là đúng ok bạn nào có thể trả lời giúp cô thôi để cái này cô nói đi cái này nó sẽ hơi khác so với những gì mà mình đã học một chút cái này thì nó sẽ áp dụng nhiều hơn khi mà mình ở trong văn nói của mình ý. Xăm thể đặt ở đầu câu cuối câu hoặc là giữa câu B nó sai vì sao vì đây là cụm từ go cycling nên là mình không thể thăm tram vào giữa được các bạn nhé mình chỉ có thể đặt cô Hương ơi uh, cô xem lại mic của mình nhá thấy đang hơi có vấn đề các bạn đều đang nhăn mặt rồi đấy là của cô cũng nghe thấy cô cũng nghe thấy cái đấy cô cái tiếng nhưng mà không phải từ phía cô ấy bạn nào đang nói thế ok có một bạn có một bạn có vấn đề về mic ở đằng đó sorry các bạn nhé. Ừ, ok rồi cô nói tiếp nhá đấy như là cái này thì áp dụng nhiều văn nói này sometimes có thể đứng đầu cuối và giữa câu tuy nhiên nó không thể chen vào một cụm từ mà mình đang dùng được chẳng hạn như là go cycling thì mình phải nói là my friend I sometimes go cycling My friend I go cycling sometimes. Sometimes my friend I go cycling. không được chen chen vào giữa cụm từ go cycling hoặc là bất kỳ cụm từ nào khác. Rồi, ok. Bài này các bạn làm có đúng không nhỉ? Accuracy 6%. Ờ, thế là chưa được đúng lắm đúng không? Nhưng hôm nay thì chúng ta đã học thêm một điều mới rồi. Ok. Cảm ơn con. Ờ, cô sẽ cho cô một điểm tự động viên bản thân. <laughs> ok, tiếp theo chúng ta có một cũng là một câu chọn nhiều hơn một đáp án đúng không nào ok đây cũng vậy um, we are usually bored đây chắc chắn là usually phải đứng sau động từ to be chắc là có phải đúng rồi ngoài ra usually nó sẽ khác một chút nếu mà trong văn nói mình vẫn có thể đặt usually ở trước to be được các con nhá nhưng mà usually thì không thể đứng chen vào một cái cụm từ nhất định nào đó được nên là hai câu sau là sai accuracy vẫn là 7% hơi ít một chút lần sau chúng ta cố gắng rồi, bài này là bài tự luận đúng không nào? Bây giờ thì cô lại cần các con giải thích giúp cô rồi. Ok. Uh, Phan Nhật Đăng Minh, can you explain? Ok, hello. Bài này cũng 49% đúng nè, rất là tốt. Ok. Đăng Minh, ờ, con có thể giải thích vì sao đáp án đúng của chúng ta ở đây là play được không? dạ tại vì à, ai đi chung với động từ nguyên mẫu đúng rồi đúng rồi nên play chúng ta sẽ giữ nguyên và chúng ta không phải thêm gì cả đúng không nào ok có thể đọc cho cô cả câu này lên được không I play basketball in a team đúng rồi cô chỉ sửa một chút về phát âm của con thôi mình sẽ đọc là play này không phải là play đúng không nào I play basketball basketball in a team. I play basketball in a team. Ok, có thể đọc lại được không? I play basketball in team. OK, I play basketball in a team. Tôi rất là ơn con. OK, Okay. Bạn nào đang mở mic nhỉ? Ok, rồi. Hơi ô nhiễm tiếng ồn chút đúng không ạ? <laughs> ok. Câu tiếp theo, đây cũng là một câu để cô xem. Accuracy 2 Ok, cô con vừa nghe tiếng cô đúng không? Cô vừa nói là accuracy, tính chính xác. Phần trăm chính xác của câu này có 2% thôi, là vì sao? Trời ơi, cô cần một bạn nào chắc chắn uh, nắm rõ cách giải thích của câu này có thể giải thích giúp cô được không? à, bạn Bùi Mai Mai giúp cô nhé em đưa cô the teacher là danh từ số ít em dùng doesn't ạ đúng rồi đúng rồi đây lại còn câu phủ định đúng không cô cho đề bài là not go mà nên là does phải thêm not có thể viết does not hoặc là doesn't đều đúng và khi mà mình đã dùng trợ động từ rồi chúng ta sẽ không chia động từ nữa nhé ok chúng ta sẽ có đáp án đúng là doesn't go ok mai mai con có thể đọc giúp cô cả câu này lên được không cô bật mic lại này My teacher doesn't go cycling when the weather is bad. Có đúng là cycling không? Đây là sailing, đúng không nào? À. Sailing. My teacher doesn't go sailing when the weather is bad. Okay. Con đọc lại giúp cô được không? My teacher doesn't go sailing when weather is bad. Go sailing, sailing. The weather is bad. Okay, thank you. Cần con cần uh, à, chắc là mình sẽ phải nói nhiều hơn để chúng ta có thể uh, phát âm rõ hơn ý. Rồi, tiếp theo nào. Mai Mai, quên đấy. Rồi, bạn Mai Mai đi rồi. Thank you con. Rồi, tiếp tiếp theo nào. Bạn nào cô chưa gọi, bạn nào giơ tay cao mà cô chưa gọi nhờ. À, ui, <laughs> bạn nào gọi rồi thì, ừ, ừ, thì để cô dành uh, <laughs> quyền cho các bạn khác một chút nhé. Ok, bạn Hoài Nam. My brother watches TV after dinner every day. Wow, đúng rồi. OK, better than I expected. OK, you read the full sentence. Thank you so much. Ok, rồi cô vẫn cần con phải giải thích là vì sao chúng ta chọn watches ở đây nhá. Đấy, cô thấy có dạ, một vài trường hợp rất là đây. tiếc. Ờ, vì là đây bạn dạ, này, này thiếu dạ, chữ T. Là... Okay. Dạ cô là vì ở ở đấy là brother nhưng brother là một người là số ít nên là phải thêm is. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi và trong trường hợp này mình phải thêm es vào động từ watch rồi, để cô xem nhá, các bạn làm như thế nào này. Có một số bạn làm đúng này, nhưng mà có một số bạn rất là tiếc bởi vì là mình thiếu chữ T đúng không? Nên là cũng mình cũng chưa được ghi nhận đáp án đó. Ồ, oh, trời ơi bạn Minh Quân. Bạn Minh Quân, <laughs> ok, cô ghi nhận, cô ghi nhận đáp án con đúng. Nhưng mà không cần phải viết cả câu ra đâu nhé. <laughs> rồi watching, watching thì hiện tại tiếp diễn thì mình chưa chính xác rồi. Nhìn chung là rất là đúng, có một bạn là thêm S vào watch này, watch nhớ con là thêm yes nha rồi Hoài Nam con có tên ở đây chưa để cô xem nào con có phải con là Trần Ngọc Hoài Nam không gật con gật đi nếu đúng thì con gật cô vẫn đang nhìn con này Hoài Nam đúng không con đúng không Hoài Nam ơi thường nghe cô nói tôi cứ xin hiểu dạ. ơi tên con là Trần Ngọc Hoài Nam đúng không Dạ. Ok, rồi cô cảm ơn con. Ok, vẫn còn câu hỏi nhé. My friends and I okay, <laughs> not play rugby at the weekend. Rồi, câu này dễ. Cô Huyền biết cô gọi con chưa nhỉ? Hình như con cũng là học viên mới đúng không? Vâng ạ. Ừ, cô chào con. Rồi, đây con có thể giúp cô vì sao con lại À, vì sao mình lại chọn đáp án đúng là don't play được không? Con thưa cô bởi vì my friends and I là số nhiều nên phải đúng. Ừ. là don't à. Đúng rồi, đúng rồi và play mình sẽ không chia nữa bởi vì mình đã có trợ động từ rồi. Cô thấy có rất là nhiều bạn ý cứ nhìn ai ở đây này, xong uh, uh, mình lại chia những thì khác. Có thể rất bị sai nhưng mà mình phải nhìn cả cụ chủ ngữ ở đây nhá chứ không chỉ nhìn mỗi chữ ai đâu đó my friend and I ở đây là cụm chủ ngữ của chúng ta rồi cô sẽ xem vẫn là bạn Minh Quân rất là chăm chỉ viết cả câu nhưng mà vẫn chưa bị <laughs> chưa đúng đúng không rồi rất là tiếc ok có một vài bạn doesn't play này nhưng hầu hết là đúng ok don't play ok đúng rất tốt câu hỏi cuối cùng để cô cô Huyền con là Nguyễn Thị Thu hiền đúng không? Rồi. Rồi, câu cuối nhé. Bạn nào có thể giúp câu câu này nè Cái này cũng khá là nhiều thứ để giải thích. Bùi Lan Phương. Kenna. À bây giờ cô mới biết là tên tiếng Anh của con là Kenna. Hello teacher. Hello. Con có thể đọc câu này trước cũng được. Rồi sau đấy con uh, giải thích cho các bạn nhé. My best friend always studies hard before an exam. Exam, exam. Exam. Ok, đúng rồi. Rồi, con lại thích giúp cô. Cô là my best friend là chủ ngữ số ít. Còn study là ờ, nếu mà đứng trước à, chữ y thì nó sẽ biến đổi thành chữ y ngắn bởi vì đứng trước của nó là một ờ, phụ âm chứ không phải là nguyên âm okay, thì mình sẽ biến đổi thành y và thêm es đúng rồi mình sẽ biến y dài thành y ngắn sau đấy thêm es nhưng vẫn đọc là studies đúng không studies my best friend always studies hard before an exam okay great job Lan Phương how are you Bùi Lan Phương phát có thêm tên tiếng Anh con là nhé Tôi rất tốt, hết rồi. Hết rồi. <laughs> ok. Uh, ok, cô một bài khó hơn. Bài này cô nghĩ là khó, khó có thể lên uh, trò chơi được nên là cô vẫn giữ nguyên ở bên PowerPoint. Đây. Đâu nhỉ? Chưa đến cái này. <laughs> Lát nữa. Uh, chờ cô một chút, chờ cô một chút nha. Cô đã share màn hình chưa? Rồi phải bài này đây bài này khó hơn một chút là chúng à, à không phải bài này <laughs> cũng không phải bài này chờ cô đây bài này chúng ta sẽ phải à, sắp xếp các từ này để tạo thành một câu hoàn chỉnh đúng không nào khó hơn một tí ạ khó hơn một tí ạ các con có một vài phút để suy nghĩ sau đấy bạn nào giơ tay cao thì cô sẽ gọi thôi <laughs> hình như là phải thấy quân đang ờ, đang khóa chat của mình không à không vẫn vẫn chat mà đúng không cô coi cũng muốn được gọi thích <laughs> câu một tất nhiên cô sẽ đi từ trên xuống dưới rồi gọi đi từ trên xuống dưới câu một bạn nào trả lời được nào à, ha, ha. ok câu một bạn à, bạn Minh Trang bạn mới đổi tên thành Tara à? tên tiếng Anh là Tara à con cô tưởng là tên tiếng Anh là Tina bạn uh, Nguyễn Minh Trang đúng không <laughs> rồi bạn Trang có muốn trả lời không gật đầu nếu mà muốn trả lời hoặc đánh vào trong phần chat box là yes <laughs> để cô gọi nhá bạn Trang có muốn trả lời chưa có vẻ là chưa Ok. Tara. Tên mới hả con? OK, Um, do you and your friends often go sailing? uh ừ -huh. Đúng. Do you and your friends often ờ, go ờ, ờ, sailing? Thừa chữ A ở bên cuối không ạ cô? Có bị chữ ừ, A do you? Uh, thừa đấy con ạ. Đừng để ý đến nó. Sorry con. <laughs> Rồi. Ok bạn nào có thể trả lời câu này coi như là cô hỏi các con đi coi như là cô hỏi các con how often do you and your friends go sailing ok tú tú jennifer please cô phải ghi tên các bạn con điền câu này là à, ờ, ờ, bạn uh, bạn ý đã câu một ý bạn ý đã trả lời câu hỏi rồi bây giờ cô hỏi con how often do you and your friends go sailing No. Ừ, con trả lời cô ấy. Ok, bạn Tú, Jenny đúng không? Cô ghi vào đây để lát cô thêm ờ, điểm cho con nhé. Tara này. Rồi. Ok, đây là một câu hỏi thôi, Cô, cô câu hỏi con thôi. Để xem là cô có trả lời con là gì. How often do you and your friends go sailing? No, I don't mình sẽ trả lời như thế nào nhỉ cô có hỏi cô cô lại không hỏi con là con có đi chèo thuyền với bạn không cô lại không hỏi như thế cô hỏi là tần suất của con cơ cô hỏi tần suất con và các bạn đi chèo thuyền cơ con sẽ trả lời như thế nào Jenny once a month ok once a month nếu con trả lời vào một câu hỏi hoàn chỉnh thì mình sẽ nói như thế nào I go uh, I and my friend go friend. sailing once a month. Đúng rồi, giỏi. Đừng để ý chữ ai này, cô xóa nó đi đây. <laughs> rồi, cô cảm ơn con. Rồi, cô đã ghi tên con vào trong quyển sổ của cô rồi. À, không phải cái này. Rồi, câu 2. Rồi, bạn nào có thể trả lời giúp cô? Cô hay bạn Nghĩa nhá. Bạn Nghĩa có một uh, gọi là hello ở trên đầu. <laughs> Ok, hello. Rồi câu 2, con sắp xếp giúp cô thêm câu này. Câu hỏi của chúng ta hoàn chỉnh là gì nhá? À. Cô tặng có ai nhỉ? Xóa bớt. Ok, bạn Nghĩa đâu nhỉ? Yes. Ừ. Câu 2, câu 2 con sẽ sắp xếp như thế nào để tạo thành câu hoàn chỉnh? Câu 2 đây à. nhỉ? ừ? cô đang nghe đây how how often how often câu hai câu hai you are born yes how, how often, often you are born nhưng mà làm gì có chữ how often đâu <laughs> đúng không mình chỉ sắp xếp thôi sắp xếp thôi are you born uh, are you born are you sometimes born at home rồi, are you sometimes bored at home? Câu hỏi con luôn nhá. Are you bored? Are you sometimes bored at home? No. No? Okay. Okay. Thank you. Nghĩa, nghĩa, nghĩa. Để ghi vào đây, để ghi vào đây, để cô ghi vào đây. Cô có một quyển sổ mà. Yên tâm. Nghĩa, con là gì Nghĩa nhỉ? Dương Hữu Nghĩa, Dương Hữu Nghĩa cô. Dương Hữu Nghĩa ok ok ừ. cảm ơn con rồi câu số 3 bảo giúp câu, câu số 3 thank you nghĩa bạn nào chưa được cô gọi hmm. cô muốn gọi hết các bạn ấy nhưng mà khó quá bạn nào phôi thì thôi có mỗi một cái ghế kia thì không biết gọi ai à, <laughs> các bạn mà cô gọi rồi thì uh, chịu khó á à, ờ, bạn uh, thư à Cô không biết là tên của con đang ghi là gì đó. <laughs> ok, tên của con là gì? Dạ thứ. Gì thư con nhỉ? Thơ, ừ, thêm về Đức là <laughs> chữ ừ vậy. <laughs> Ừ, tên, cả tên của con là gì? Tên đầy đủ là gì? Phạm à, Thanh Thư. À, Thanh Thư hả con? Ơ, Con à, nhớ tao lúc đấy. Thanh Thư. À, cô gọi con một lần rồi Rồi, con cứ trả lời đi. Câu ba. Um, How often do you cook dinner? Đúng rồi. How often do you cook dinner? Ok, thank you, thank you. Cảm ơn con, cảm ơn con. Bạn Ngọc CN là gì cô không biết nữa. Ok, Ngọc. Ok, uh, cô hỏi con. How often do you cook dinner? Ngọc Ngọc CN là gì con nhỉ? Cô không biết đâu nhé. Cả à, họ và tên của con là gì? gì cả tên con là gì alo nghe thấy con nói không Ngọc ơi con có nghe cô nói không các bạn các bạn phải nghe cô nói đúng không có cô ừ Nguyễn Quỳnh Ngọc rồi Nguyễn Quỳnh Ngọc ok con how ừ. often do you cook dinner um, my uh, how often do you cook dinner cô không nghe rõ I cook dinner sometimes. I sometimes cook dinner. Okay, thank you. Rồi chúng ta còn uh, có 4 nào. ờ cô chưa gọi bạn Tùng Anh nhỉ có phải con là Bùi Tùng Anh không con bạn Tùng Anh có đấy không are you there hmm. bạn Tuệ Minh vậy bạn Phùng Tuệ Minh giúp cô nhé Ok, câu số 4 vậy sắp xếp như thế nào để tạo nên câu hoàn chỉnh nhỉ? Tuệ Minh Phùng Tuệ Minh con bật mic của mình lên nhá. Hello. Hello, hello, hello. Có ai nghe thì cô nói không? Cô vẫn nói bình thường mà. Thế mình có muốn trả lời không? Không hả? Ok, ok. Bạn uh, Usan ờ, Hyundai xem nào. <laughs> con bảo con muốn làm đúng không? À, đây là bạn. Có phải con Minh Trí không? À, con đây. À, bạn này bạn này là bạn gây ờ, ô nhiễm tiếng ồn của chúng ta đây ok còn ờ, cô gọi bạn khác nhá để đỡ đỡ ồn nhá con nhá bạn uyên dung hộ cô xin nào viên dung viên dung con còn đấy không đã dạ có ạ ừ, cô, cô đọc lại câu hỏi con đi ạ ừ câu 4 con sẽ sắp xếp như nào để tạo thành câu hoàn chỉnh nhỉ con cô con sắp xếp là How how often does your best friend watch TV? How often does your best friend watch TV? Okay, great job. Very good job. Thank you. Một bạn trả lời giúp cô câu hỏi này với Ui các bạn đằng sau toàn tắt cam thôi, cô cũng chưa biết có nên gọi. À bạn Hiền Lưu, bạn Hiền Lưu bây giờ cô mới được nhìn mặt bạn đây. Bạn Hiền Lưu đúng không con? Ok, cô hỏi con này. How often does your best friend watch TV? Ổn quá. Ổn quá. Ok, cô sẽ cô hỏi lại đi ạ. Để cho đỡ ồn nhá. Tại vì nó vang quá con ạ. Nó vang quá. Ok, ok. Để cô xem nào. Bạn ờ, Thu Huyền hộ cô xem nào. Giờ tay cao quá mà cô không gọi. Cô thấy nó hơi có lỗi một chút. Con thưa cô là my best friend always watches TV. Giỏi. Giỏi giỏi, đúng rồi. Ok, thank you, thank you. Nốt câu 5 rồi chúng ta có thể nghỉ được rồi, mai còn đi học chứ đúng không? Rồi, số 5 nào. Chúng ta hãy kết thúc bài này bằng một uh, tiếng nổ đi nào. <laughs> Vẫn là những gương mặt này. <laughs> Vẫn là những gương mặt này giơ tay rất là cao. Um, cô gọi bạn Minh Anh chưa? gọi Minh Anh lần nào bạn Minh Anh không bốn gọi chưa anh là bạn dạ. ok rồi sắp xếp cho cô câu năm nhá câu năm câu năm con cô câu năm là do you sometimes go running alone đúng rồi do you sometimes go running alone ok có phải con là Trần Minh Anh không có phải con là Trần Minh Anh không đúng đúng không ok một bạn trả lời giúp cô bạn quý Anh là bạn nào Oh, oh. Where are you? I can't see you. I'm here. Okay, okay. Where <laughs> okay. Do you sometimes go running alone? Yes. I... Yes. Yes, okay. I do. Really? Mm -hmm. How often? Like how many times a week? Can you more be more specific? I often running go running alone in every Sunday. Okay. Rồi, khi mà mình dùng uh, câu khi mà mình dùng với một thứ ấy con. Khi mà đã có every rồi thì mình sẽ không cần dùng on nữa nhé. Mình chỉ cần nói là I go running uh, every Sunday thế là được rồi I go run running alone every Sunday thế là được rồi các con ạ rồi cô cảm ơn các con à, hôm nay đáng cô định dạy dài hơn một chút nhưng mà chưa được chưa được bây giờ cô sẽ cho điểm các bạn mà cô vừa gọi á cô ghi hết ở đây rồi chờ cô ạ à. ok cô sẽ share screen để xem hôm nay là các bạn nào những bạn nào được điểm hôm nay rồi nhá ok đầu tiên chúng ta có bạn à, tú bạn tú jenny thì cô chưa biết là bạn nào cô chưa biết bạn nào lát cô sẽ thêm à, cô có bạn à, thanh thư đâu nhỉ à, okay, okay, okay. bạn thanh thư hôm nay rất là cố gắng nè một bạn nữa là bạn minh trang minh trang thara Đúng chưa là bạn này rồi tiếp theo chúng ta có bạn uh, nghĩa không biết là cô ghi là gì nghĩa đây minh nghĩa à? không phải con là hữu nghĩa chứ đúng không ừ, ok hữu nghĩa rồi lúc nãy có bạn là chú Jenny cô cũng chưa biết là bạn nào đâu ok nghĩa này okay one point for you uh, Jenny Here you are. One point for you. À, bạn nào nữa, bạn nào nữa? Quỳnh Ngọc. Nguyễn. Quỳnh Ngọc. Đúng rồi. Và bạn Thu Huyền. Huyền ơi. Đây. Đâu? cô gọi bạn Huyền nhiều nhỉ? <laughs> cô gọi đấy, giọng cô gọi đấy. Nguyên Dung cô vẫn chưa biết họ của con nghe cô mình biết là Win Dung Win Dung nghe có vẻ hay nhỉ và chúng ta có bạn là Minh Anh Trần Minh Anh very good job Quế Anh không biết là cô thêm tên con chưa có phải con là Lê Trần Quế Anh không họ con giống cô đấy cô là Lê Trần Thiên Hương con là Lê Trần Quế Anh ấy <laughs> ok rồi à, để xem là mình có cái leaderboard hay như nào không nhờ portfolio Okay, okay. Option, view report. Ok. Rồi, khá là ổn đấy chứ. Hôm nay ờ, các bạn ờ, tham gia 100% vào các bài này rất là tốt. Mỗi bạn được cộng một điểm tham gia đúng không? Ờ, à, đấy, có một bạn 100% này. Có một số bạn là cô chưa thể gọi các con hôm nay được vì một là con chưa mở cam hay là con chưa giơ tay. Đó, nên là lần sau các con hãy cố gắng là tham gia vào bài tích cực hơn một chút nhá được chưa? Rồi, cô cảm ơn các con rất là nhiều. Bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi đúng không nào? Mình phải chuẩn bị cho ngày mai chúng ta đi học trước đúng không? Hai rồi. Mong là chỗ các con không bị mưa quá là to và cũng không bị mưa, không bị lạnh quá để mình vẫn có sức để mình đi học chứ cô ấy thì cô cô buồn ngủ lắm con ạ. Phải lạnh là cô buồn ngủ lắm. Đấy, mong là con không bị giống cô <laughs> ok great job hôm nay các con tham gia bài rất là tốt cảm ơn các con rất là nhiều Ok, mong là hôm nay các con đã có một khoảng thời gian rất là vui vẻ và mình cũng có thêm một chút kiến thức đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Những bạn nào mà cô chưa quên chưa thêm tên thì hãy nhắn tin cho cô qua Zalo, bảo bố mẹ nhắn tin trực tiếp cho cô ấy. Đấy, cô ấy hướng dẫn các cách để mình có thể đăng nhập để trứng của mình còn nở chứ đúng không nào? Một vài bạn là trứng chưa nở đâu đấy. Ok, nhá. Rồi, cô cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Dạ. Cảm ơn cô cô hai bài cô ngủ à? ngon nhé mai đi học Bye teacher. Thank you very much. So much. Bạn nào nói cô nhỉ? Ôi cô con quên mất con lại con tưởng mẹ con chưa đăng ký thế Good là teacher. mẹ con đăng ký xong rồi cô lại đăng ký thêm con lại có hai tên cô ạ. À thế à? Bạn con tên là gì đấy? Con Quế Anh đúng Quế không? Anh à? à rồi thế lát nữa cô xóa một cái đi là được nhé yeah. Dạ. cô lưu con là lê trần quế anh rồi rồi ờ, cô sẽ gửi cho con cái đó ừ, bye bye mai đi học oh. nào gọi cô đây con là cái nick của tú minh trí à con là... à ừ jenny con là cái ờ, nick của nguyễn ngọc tú ạ không à nguyễn ngọc tú à cô thêm rồi à? à. vâng ạ ừ. rồi cô ghi vào đây bạn à, có mic hôm nay có vấn đề thì mình sửa lại một chút nhá với cả cô nghĩ là con không nên dùng ra ngoài đâu